Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải một lần nữa nha anh em ơi Và Duy Khải xin kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha anh em ơi Và tối ngày hôm nay thì à, Khải đang tranh thủ ép lên tiếp tục đai lưng xương tên nha anh em ơi Đó, hiện tại Khải đã chuẩn bị mảnh này Đó, đó Và sau khi Khải lên được à, đao Bao tay Bao tay này là mắt tương đương 90% anh em à 3 skin 9x Rồi, đây là đôi dây Đôi dây này gọi là mắt toàn tập rồi Chỉ thua một điểm khăn lôi nữa thôi Một điểm tóc chạy nữa thôi Thì cái tóc chạy thì có thể bù qua cái cái chỗ này nè chỗ này tăng skin chạy của con lôn thì lên 62 thì nó mua qua một điểm nữa nó đạt móc luôn quá đẹp đó bây giờ khả sẽ ép nha em ơi vô cái mảnh đầu tiên hơi chặt rừng một tí những cái mảnh đầu tiên hơi chặt rừng một tí nha em làm ờ, ít các bạn lấy này sinh lực này từ từ hả chưa lấy hiện tinh sinh lực hiện một nha em thấy này Bình tân một này Hiền một này Vẫn dưới công thức cũ là 4 thị tinh 4 đại nha anh em Cứ ra phẩm tất 8 là ok Đó Khả sinh năm 90 nha Thành Lê ơi Ừ không kịp tống kim thì bữa khác anh em biết sao bây giờ Giờ tối nay anh em chờ đợi anh em chờ đợi lâu quá Nên là muốn ép sớm 8 cho đó anh em xem chờ đợi lo 11 12 giờ đêm nhiều khi cũng cũng phiền anh em tội anh em nên ép số một hôm cho anh em đỡ cực rồi tiếp tục đến là thời gian chậm phẩm 8 thời gian chậm thì khả sẽ tiếp tục là bốn hữu duyên và bốn thị tinh và thời gian chậm thì khả sẽ chơi uh, ờ, tinh ba thời gian chậm khả chơi tinh ba nha anh em đúng rồi nó khả năng ra 13 mơ nha anh em nó mắt đọc hoàn toàn nha anh em anh em nào mà thích chơi đường môn thì có thể mua vào trải nghiệm anh em ơi cái nọ mắt độc hoàn toàn mắt tóc 158 và đặt móc thông kim 261 mắt nhất mắt của đường môn ở phiên bản này luôn không thể nào hơn được nha anh em này là lấy là làm chậm dòng 1 phẩm 8 nha anh em phẩm 8 thì à, cần 4 à, thịt tinh 4 đại ok 90 lớn hơn mình mà kêu anh ngại ghê à à 90 lớn hơn hả à? ai biết đâu anh em trong kênh thì mình cứ tôn trọng anh em rồi mình kêu anh em bằng anh như em thôi biết sao mình đâu biết được ai bao nhiêu tuổi đâu phù dung thạch hùng thủ lý chu sa khón tăng nội lực phẩm 8 ôi cái chu sa khón mới đuối này mà nội lực phẩm 8 chu sa khón nè ghê chưa dòng nội lực mà chu sa khón phẩm 8 luôn này mà quá dữ cái đai lưng này hơi bị đuối đấy nội lực mà phẩm 8 anh em thấy gơ hồn chưa nội lực phẩm 8 <clears throat> rồi ok bán thiếu không bạn ơi bán thiếu gì ok luôn bán luôn nha bán luôn ok anh em ơi đây bây giờ chúng ta sẽ đến dòng chu sa khón nỗ lực phẩm 8 nỗ lực dòng cuối nha anh em nỗ lực dòng cuối đây hiện 3 hai chữ tới hiện tinh 2 4 thị tinh cố gắng lên 8 độ tung thị tinh anh em ơi cố gắng 100 trăm lên 8 là tốn thì tới anh em ơi <clears throat> ok viết năm lời ơi nó không cần vòng vòng tay hay kích nó này thì tam nhãn ba cấp rồi nam rồi ok ok mảnh đầu tiên đã xuất hiện rồi đấy à, chúng ta đã xong ba cái phần ba cái phẩm 8 thấy ok rồi em à bây giờ chúng ta sẽ đến hai mảnh 7 còn lại sẽ ra mảnh số 1 đầu tiên đó hai mảnh bảy còn lại hai mảnh bảy còn lại đó là một à, phòng thủ lý và một à, mảnh chón ok thủ lý anh em ta sẽ đi mua một cái phôi thủ lý là đỡ chặt rương thì phôi thủ lý người ta bán đầy nè mà nên là không có vỏ gì mà cắn rương chặt rương lắm đây nè thủ lý <laughs> đó đó bán đầy luôn nè rồi hai trăm mốt rồi rồi xong mảnh đầu tiên rồi đổi nhạc đi là ok rồi khả lên nhạc khác hả anh em hiện tại khải đang ép đồ là tâm tú ơi tí nữa sẽ kịp thì đi tung kim không thì thôi anh em ơi tại vì hôm nay khải cũng tranh thủ là ép đồ cho anh em xem rồi đến cái dòng tiếp theo là phòng thủ lý ẩn hai nha anh em thủ lý ẩn hai thủ lý khải ép hiện tình ba phẩm 7 hả ơi khải lấy thiệt tình hả khả lấy uh, mỗi cái một thiệt tình hả thằng thủ lý một cái chón chón hình ảnh cái xanh kia này nhầm rồi nhầm cái rồi bây giờ hai cái phẩm bảy nữa là xong mảnh đầu tiên cố lên hai hai phẩm bảy nữa nè thủ lý này Thông tin này hai đại hai tiểu rồi một cái chón bảy nữa xong nha anh hai đại hai tiểu rồi ok bảy, rồi đến là chón dòng cuối chón dòng cuối vẫn là một thì một thì tinh hai đại hai tiểu là phần bảy chấu trong cuối này cho nó vô đỡ chọc rương này yên tinh này ở đây kiểu cái chung đại lưng này ép khá là thốn này mà rất là thốn thì tinh luôn nha nè rất thốn thì tinh luôn nha mọi người rất là tốn kém luôn đây nói chung là đỡ ép lên đai lưng đã thành bốn món kiểu không phái nữa mày và khải sẽ mua tiếp tục áo xương tinh Đó. tiếp tục phẩm 7 ok tiếp tục rồi sang bánh đầu tiên anh em Đó anh em thấy chống rãi chưa à, Tiếp tục Kha sẽ đi uh, mua bánh đỡ sẵn ạ Kha sẽ mua bánh đỡ sẵn luôn đỡ bị nhầm nha anh em sẽ mua một hai ba một hai ba Ok chưa Tí nữa sẽ mua bốn năm sáu Ok chưa rồi ra mảnh thôi nè xong một mảnh đầu tiên nhanh gọn nha mọi người rồi nhạc hay giải mới bảo nhạc như đám ma <laughs> chịu luôn có nhận thông tin nữa đủ bộ kết đồ không đủ được đâu nam ơi à, server này có một cái món hạn chế thì không đủ được nha nam đây nè nam ơi hạn chế thời gian xương tinh lưu tinh cản nguyệt khấu ngọc bội xương tinh nè không phải có cái món này thì mới kích được hết hoặc là mang xét vụ ảo thì mới kích được nè mà xét vụ ảo thì không cần hạn chế thì may ra chứ còn xương tinh không đủ bộ nha nam Xuân Tinh không thể nào đủ bộ nha Đây đem ảnh đầu tiên số 1 anh em ơi <clears throat> Ok em Vườn uh, à, cảm ơn uh, Làm bài nghĩa Zika đi Khải ơi Ok anh ơi tí nữa em sẽ làm vài bài ca khúc cho anh em xem nha Anh em thích ca khúc nào thì tí nữa anh em để em lần ra lần lân mọi người Đó Hiện tại em đang ép đồ giờ hát sao mà hát được <laughs> Rồi ok cho anh em đó rồi lên mảnh số 1 đi còn gì phải ngần ngại nữa anh em tin tinh lũ đáy thành công một mảnh tiếp theo chúng ta sẽ đi ép tiếp tục mảnh thứ hai đó nhanh gọn anh em thì bỏ những thủy tinh phục diện ra rồi này mảnh thứ hai thì cần gì làm chậm này chón này bỏ vô cái đỡ lộn á nội lực này rồi bắt vô ngay đỡ lộn rồi à, đến là làm chậm chón ok đến sinh lực hiện một chón là cái chón này cho nó khỏi chặt rương này đó này tự đến sâu rồi sinh lực hiện một cao ok giờ bắt đầu đi mua mấy cái phôi sinh lực hiện một cao anh em ơi hiện tại giờ thì mỗi dòng ép chúng ta sẽ tốn khoảng tầm mười mấy cục thủy tinh hay bỏ sẵn ra luôn này hơi bị thố này mà rất tốn nhiều thủy tinh thôi tương dương trung tâm giờ đầu là đi tìm một cái phòng thủ quản lý một phòng thủ quản lý và một cái sinh lực hạng một là có mạnh số 2 nha nè là sân mạnh số 2 chung hôm nay không kịp tống kim thì ngày mai nè ừ, tống kim là ngày nào mà cho đánh nhưng mà hôm nay thì muốn ép cho anh em sớm để anh em xem chứ đỡ khuya quá anh em lại khó ra ép sớm cho anh em Thủ lý đúng rồi ở đâu hai qua không lấy lần hai giờ đi tìm à, cái sinh lực ra đây lực hiền bộ này rồi xong rồi xong thường thường thôi ra à, tiếp tục mạnh tiếp theo anh em ơi đó xong mạnh số 1 rồi tiếp tục mạnh thứ hai <coughs> lấy này bắt đầu là sinh lực hiện một nha nè à, phú diên nè trong bất rường thấy trong trong thật đẹp đẹp vậy xem là hiện một này ơi quên đi mua máy kia rồi à, ok đúng rồi đúng hai màn này từ từ tính tiếp Thank you anh em cho like like cho khải phát đi em ơi rồi mua tiếp này một này hiện một công thức thạch làm chậm thạch làm chậm nè rồi phù dung thạch là phòng thủ lý này rồi à, chú sa khón chung nhũng rồi xong rồi lên mạnh thứ hai nè mày nói chung là nó khó mất thời gian ở chỗ là đi tìm phố thôi nè đi tìm uh, phôi thôi còn có phôi rồi thì đập nhanh thôi nè đây là người đa trùng tình đánh tống kim bá cháy luôn lấy này có mấy cái áo sinh lực à, nhiều ô á bỏ bớt cho nó khỏi chặt chỗ này vẫn là bốn phóng viên bốn thị tinh anh em phẩm tám mỗi lần ép đồ thì cái đồ như cái, à, cái rương như cái đóng rác luôn nè rương như cái đóng rác luôn mọi người rồi phần 8 Cố lên Rồi ok Không xịt là ok này mà Rồi tiếp tục đó là Thời gian chậm Thời gian chậm ẩn ẩn 1 Cả sẽ có đó là 4 viên đại 4 vệ tinh Rồi thời gian chậm ẩn 1 Thời gian chậm ẩn 1 cho nên Đây 4 vệ tinh chắc là sợ không kịp tống kiều này mà 26 phút nữa mới kịp hay không vẫn cố gắng nhanh nhất có thể này mà không kịp thì vào đánh sâu thôi em đánh sâu trải nghiệm đánh sâu ngày mai đánh chính thức đó có đâu mà phải vội rồi dăm chậm rồi nha khoảng 1 phần 8 không thức thật vấn đề anh em đang xem ép là đừng cho nó xịt là được anh em nó không xịt là ok nè cứ nó không xịt là ok độ tốn kém thì tinh thì tại vì thì tinh tầm này hiếm lắm rồi tiếp đến là dòng uh, dòng gì đây hai phẩm 8 rồi đến phẩm 8 tiếp theo là chu sa khón nội lực dòng cuối ok để vô lấy thêm 4 viên thủy tinh nữa là xong là xong bản thứ hai nỗ lực dòng cuối một hai thôi ok đi thấp nhang không <laughs> ok anh ơi đi thấp nhang giúp em đi anh ơi quá đẹp luôn muốn gì nữa hello nguyễn thành hiếu nguyễn nha hello tấn huỳnh hello võ văn nguyên Chơi võ lâm thích nhất giai đoạn đầu tím cuốn thật sự Ok cảm ơn anh Võ Nguyên nha Lên bao tay con đào mới đã Khả lên bao tay rồi nha Cường Nguyễn ơi Khả lên bao tay rồi nha Nam ơi Hôm qua khả lên bao tay rồi Nam ơi Đó Đôi giày rồi Đó Rồi chỗ đầu khải ép phòng thủ uh, Làm uh, nội lực Nội lực dùng cuối Nội lực thì khả ờ, lấy từ từ ra Nội lực khải lấy tình hai Nội lực phòng 8 nha Nam Nội lực này 8 Rừng Thảo sẽ bằng 4 thiệt tinh 4 đạo 4 tiểu Nội lực phẩm 8 anh em ơi Nói chung mấy cái này á, phẩm 8 á Đừng đợi mid là ok nè Mid là tốn lắm luôn Cố lên 8 ok Quá tuyệt vời Chúng ta sẽ lên hai mạnh hai cái ép cuối cùng này Và sẽ đầu lên mạnh số 2 chọn nha anh em chọn ờ, chọn chọn chọn chọn trung nhũng ok chọn một thị tinh một tinh và hai đại hai tiểu phẩm bảy là ok chọn dòng cuối rồi quá đẹp giờ tiếp theo không thủ lấy à, Thiếu yên tâm này à, Đủ này Cái này cũng cần phòng 7 thôi nè Lấy này Đúng ba rồi. Phù dung Ấn hai rồi. Rồi, Cái này xong một lần thôi hai mảnh hai mảnh Cố lên không khải đọc đỡ khải khỏi quên anh em khải đọc đỡ khải quên đó. vì ép cái này rối lắm nè không đọc là anh em sẽ bị quên đó. khó vậy rồi đúng rồi lên mạnh số 2 xong nha anh em ơi đây mạnh số đó, đó, đó. gì nữa không đó xong hai mạnh ngay nè biết kịp hay không còn 20 phút mà anh em cố lên càng nhanh càng tốt Khải đang đập à, vào tay xương đai, à, đai lưng xương tân anh em ơi. Số 2. Đai lưng xương tân anh em ơi. Đâu nhanh mà. Tiếp tục nè Chón nè Làm chậm nè Chón làm chậm. Nội lực nè Sinh lực nè rồi lấy một thủ lý nữa lấy một thủ lý nữa ở server này là anh em cày mấy cái này nè thủ lý rất nhiều chị ngại cho làm miễn thái hello cường nghiến nha ok anh em ơi ok anh ơi ông thủ lý 210 dạng Mình mua những cái phôi càng đẹp càng tốt nè Anh em mới vô thì đừng quên cho Khả một like ủng hộ video chơi nha anh em ơi Bây giờ Khả tiếp tục lên bản thứ ba Nghiền thi con này Khổng thức thận này Trung nhũng này Chu sa này ở à, đây chung nhũ này rồi chuẩn bị được hết lấy thêm thủy tinh nè, các bạn hết thủy tinh này các bạn hết thủy tinh này nha khởi lấy thêm thủy tinh nè. Giờ lái xe tinh em ơi Ok sau khi lái xong cục sinh lực 8 giờ bắt đầu tiếp tục đánh làm chậm em ơi làm chậm để cho hiện tinh 3 4 dương đại một ok tiếp tục là một viên tiếp theo nội lực dòng cuối là phẩm 8 nữa nè cố lận nội lực dòng cuối này cái nào cũng được à, nội lực dòng cuối khi nào mình lấy lộn cái chón của mình chúng ta sợ tí nữa thiếu món chón nè món chón thì không ra ấy lấy cái này đi cái này là tính sâu cái này vừa nội lực vừa chón cái đó tính sâu quyết định sâu à, là cái này mới đúng hơn nội lực nè. nội lực phẩm 8 4 phút thủy tinh ép cái này mà không nhớ được tí nữa có thể ton em không chứ phải ép mấy lần phải bị lộn dòng nè lộn dòng mất mấy viên thủy tinh liền sợ bị lộn dòng á rồi ok mừng quá mừng quá mà cái tám mà lên thành công thấy mừng quá rồi có mạnh số 3 liền anh em sóng này lên mạnh số 3 nha nỗ lực uh, phòng thủ lý này thủ lý bằng hai này thủ lý uh, ờ, tinh ba một đại hai tỷ một thị tinh thủ lý

thiếu gì tin rồi hay lái thì tin hả đúng rồi hải minh ơi nói chung là đỡ mà lên xong thì cố gắng lên xét vụ áo nó hợp lý nè set xếp vụ ảo nó hợp lý luôn một xét vụ áo nó là ok luôn không sợ không kịp tống kim là mất cái 1 phần hai đường rồi em ơi đó nói chung là nếu vô sâu thì sẽ trải nghiệm sâu vẫn đánh cho anh em xem nhưng mà nó sẽ khó mà lên tốt thôi chỉ đánh thì đánh chắc ok đấy còn đao đánh kim nó sẽ ok nhiều mà chế độ này cầm đánh kim hơi bị phê rồi thành công giờ mạnh số 3 nha nam muốn nhanh lắm chứ nhưng mà phải đi mua này nó quằn quằn quằn nè một phần hai đây lưng một phần hai lên lưng rồi em ạ đó sợ trời ơi tiếp tục việc gì đâu mà khó anh em việc gì đâu mà khó chỉ sợ lòng không bền thôi đó, tiếp tục lấy phần tiếp theo này chậm này sinh lực này nỗ lực dòng cuối này chón này rồi xong đi mua phòng thủ lý nữa xong không đủ chỗ chứ rương đủ chỗ thì phải mua chứa nhiều nhiều một tí rồi rương không không chỗ chứa nè rương không chỗ chứa mấy phone này cầm cao một tí ra thấp rồi này tìm hết rồi còn có ba thôi ba là cao nhất rồi một rồi một không mấy người ta một à, bốn ở à, này chứng mua ba này ba cao nhất rồi một mảnh nè một mảnh tương đương khoảng 4 kim hơn một tí nè 4 kim hơn một tí một hai. không có gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều chứ Khải à. <laughs> rồi đây vô thủy tinh rồi lấy ít thủy tinh nữa ép thôi khoảng bốn ồn nha, thủy tinh tính sâu này lấy thêm chục viên thủy tinh nữa mười à, hai bốn mười sáu viên thủy tinh một hai đủ chỗ chứa mười sáu ô người ta năm sáu bảy 2 4 6 ok 10 ô 14 ô đủ á ok 14 trong rương còn vài viên nữa ok đi mua 4 56 này chuẩn này do chặt rương quá nè nó phải chích qua bên con kia tương dương nam bốn năm sáu luôn đỡ lộn nha nam rồi sau khi mua xong rồi bắt đầu ép này một phần hai đai lưng này cố lên lấy này bốn viên đại bốn phượng thủy tinh rồi trời ơi chết rồi đen rồi anh em ơi đen rồi một cục bảy à nhỏ thật sự mất nó anh em lỗ đấy ra một cục bảy lỗ rồi sắp mặt rồi trời ra cục bảy nè buồn dớ sợ à ra cục bảy chứ mất ba viên thiện tinh buồn quá buồn thế ok đi dạo mua cục khác nè ơi đó sẽ cục bảy mất ba thủy tinh không không rồi thấy chưa lỗ đó là lỗ nè ra cục bảy là lỗ rồi lỗ ba thủy tinh là gần kim rồi á xịt đèn vãi trước tìm mà phôi khác đây ba bảy dạ quá nhỏ bốn thủy tinh vẫn xịt nè quá nhỏ <clears throat> bây giờ tiếp tục anh em ơi làm lại cái mảnh khác thì biết sao nhỉ cục bảy đó đợi tí, tí tính sâu nếu còn dư thì khả sẽ đập ba bảy lên tám sinh lực tiếp theo này ừ, không sao không sao cố lên mới xịt phát một thôi anh em ơi là bốn thủy tinh bốn thuốc viên thôi xưa giờ tỷ lệ này công thức này ép cả trăm cái chiếc xịt một cái nè vừa rồi xịt là đen á quá đen rồi lên 8 này tiếp theo làm chậm à, rồi xịt kia đau quá đau quá Làm chậm phẩm 8 À ok Hãy lấy cái mảnh ra luôn phẩm 4 nữa cái gì đây nội lực đúng không nội lực phẩm 4 rồi ok nội lực hiện 3 phẩm phẩm 8 nha anh em nội lực hiện 3 đây cố lên cố lên cố lên sống này thành công là cơ hội sẽ có mạnh số 4 nhắc tay rồi nhắc tay rồi này ok phần 8 là thành công rồi nhùng liền nhùng liền anh em mua hai cục uh, ờ, hiện tinh uh, ờ, thì tinh tiểu nữa gì hai cục uh, phúc viên tiểu nữa rớt ở đâu ta gấp đôi chỗ đó <laughs> ok anh em ơi đây tường thêm cái tần nó đây 15 cục luôn đi giờ tính tiền giờ tính tiền 15 cục 230 34 50 3 kim 450 2 4 6 80 ok ít thiệt tinh này em ơi thiếu thiệt tinh này hello này mới vô nha hello mọi người vô nha bây giờ mới vào xem được ok anh quang à, đánh tài anh em đang xem cho kháng làm hỗ trợ nha em ơi đừng quên à, video này khả sẽ úp ngược lại trên kênh đó anh em anh em nào chưa xem thì có thể ủng hộ Khải một view chơi nha còn em nào mà xem rồi thì có thể ghé qua video ủng hộ Khải một đăng ký cũng như là một à, like chia sẻ video chơi nha anh em ơi 2 4 6 8 10 12 4 15 ok đủ 15 nhân 230 rồi 3450 nha anh em ơi ok thêm uh, vài viên uh, tử hiệp tinh Chúc ra đai mắt nha Ok cảm ơn Tú Moon nha Người anh em đang xem like nha Chúc ra đai mắt nha <clears throat> Ok đi Nguyễn ơi, ok đi Nguyễn ơi Chức sau dụng đánh thôi nhưng mà chậm một tí thôi Nam Thú lý, ở ờ, à, lộn lộn Thú lý này Thú lý này phẩm 7 là lên rồi Tên tử này hai tiểu hai đại hai hai đại hai tiểu Hình tinh ba ẩn hai nghe chưa khui trời ơi trời má biết ngay mà cầm ba cái phổ thấp quá xịt lên em à buồn dớ sợ nè xịt rồi xịt rồi xịt rồi đâu chết được xịt xịt em ơi xấu là xịt rồi hello gì ngô nha hello anh em nha hello minh tính nha trời ơi xịt rồi em ơi à, khó chịu thiệt sự cái là lóc ạc thử con ạc nào mà nó giữ cái uh... hello anh em vừa đón nét sao khải nha anh em ơi cảm ơn em rất nhiều nha đó, xịt anh em ơi, xịt xấu rồi. Đó, bị ngay cầm ba cái phố cái phôi thấp thấp xịt ngay. Nhỏ thiệt sự. Khả tìm khả nhớ còn ba cái phòng thủ bự chức dư này mà. Rồi dữ. Khổ tận cam lai. <laughs> nhỏ thiệt sự nè. Đâu. Dạ giờ vâng, ba cái này mình bữa nhớ mình có hai cục làm hai cục và phòng thú hai cục phòng thủ này mà là khá tìm nữa nhớ có hai cục phòng thủ xấu tại vì hôm trước còn ép xịt anh em biết ở đâu đây rồi kiểu này to này không biết ở đâu rồi à. để thế này mà phải lót lại cái đầu giờ tiếp tục ép cái dòng tiếp theo này ơi phòng thủ lép lại đây à, xịt xấu này mà nãy xịt hai phát này rồi lấy chón này trón nè trung nhũng nè hình tin đâu hình tin nè cố gắng anh em cố gắng thôi biết sao anh em ơi hà đà tiểu á diệt hai phát không sao không sao không sao không sao <clears throat> Rồi ok, giờ biết cái cục là phòng thủ rồi em ơi. Giờ Khải sẽ ép cái cục phòng thủ lại. Cung thủ rồi, Ủa? Cung thủ Khải mới bỏ ở đâu rồi ta? Chết rồi, giờ đến đeo não rồi. Cung thủ Khải bỏ đâu rồi? Ok, Khải bỏ trong đúng không? Rồi giờ mua cung thủ khác. Đeo não quá, đeo não quá. <laughs> rồi tiếp tục con thú này, Con thú phải phẩm 7 nè Còn phẩm 6 phải ba cục 6 mới đọc lên 7 được ba cục 6 này rất là tốn phôi Đọc thì chưa chắc đã lên Đồ, một cái một phần trăm này Chỗ này hiện tại như này không có phôi đẹp anh em ơi Có một không một điểm không một điểm hai điểm sợ vãi chướng luôn nè Rồi cái một cái bốn này ôi mua sẵn cái bốn rồi luôn tức là phải đi khỏi đỡ, đỡ đi tìm rối đầu nè chung là ba cái phôi một hai thì chung cũng lên nhưng mà tỷ lệ nó xịt vẫn có nè rồi tiếp tục xong cái này lên mạnh số 4 nha em ơi tại mạnh số 4 nó xịt cho khải hai phát rồi đầu não liền em à mạnh số 4 nó xịt cho hai phát rồi đó à, vài bình hụt viên tiểu nữa nợ quá nợ quá nợ quá tải rồi ơi đồ rồi vô hai một tiêu vào xem cái này cái đã tính sâu nha hello anh em mới vô nha anh em nói chung thì anh em xem livestream vui vẻ nha không sao hết não đang bị rối tí không sao rồi vô lái lại này đậu à, hiện tinh ba nữa nè nấy xịn lận đầu dái quá ẩn hơi nè tinh ba nè một thủy tinh nè hai đại nè hai tiểu à, lên cái này gái lên phòng lên mạnh 4 ra nè Được. lên rồi ok thành công rồi anh em ơi thành công rồi rồi vô mạnh số 4 à, ờ, Khải anh em đồng ý nhập về bên băng đơ rồi anh em ơi Khải thì Khải đi đâu cũng được anh em đi đâu khả đi đâu đó thôi cho vui được nói chung tầm này thì cũng không có màn gì nhiều anh em ơi chỉ lại tối lại đánh tống kim cho anh em xem là ok thỏa mãn rồi nè nên là không có gì cả đúng không sưng tinh ôi sao thiếu đó một buổi kiếp ta nhánh mạnh số 4 nha nam thành công bốn mảnh rồi đó đại lưng sưng tinh sắp có anh em à cái gì vậy chết rồi chết rồi chứ mình đỡ lộn mảnh rồi Ui chà, chết rồi, có gì đó sai sai ở đây Rối não rồi nha Rối não rồi nha Sự tin yêu đái nè Bí kíp nè Có sự gì đó hơi bị rối ở đây phẩm 8 nè phẩm 8 nè Ủa sao nó là đá ra ta phẩm 8 nè phẩm 7 nè Ủa Sao nó là đá ta Sao nó nó là đá ra nó không cho ép anh em Ủa ngáo sao ta Sao nó là đá nào ta Ok Wow hai vị kiếm ba <laughs> À ok ok <laughs> Ok ok Đủ thiệt đúng ngáo rồi em mà Thiệt nó bị rớt mấy cái cái là <laughs> Ngáo liền ngáo não liền Đâu Rồi Ép này thay vậy anh em thấy vậy hơi bị rối nè vậy Đơn giản rồi nè Hơi bị rối đó Nội lực à, Tiếp tục ai Làm chậm chọn ủa sao sẽ thiếu mất một chó người ta chón ok hai cái chón phòng thủ rồi giờ thiếu cái uh, sinh lực rồi ok mua sinh lực đã bốn năm sáu bảy tám chín mười rồi qua rồi qua sẽ cho hai phát rồi quá bỏ lại đi giờ đi mua cái ờ, phôi sinh lực nha nè sinh lực hiện một <laughs> làm em ngáo theo ok ok này hai cung kiếp ok anh em ơi lõi khải lõi khải lõi khải sinh lực đâu mua hai cục sinh lực nữa đủ nha nè hàng mạnh cuối cùng đủ nỗ lực rồi sinh lực nào 11 ít trở lên thì mới dám xài nè em ơi ba bảy dạng cũng được nhưng mà phải sinh lực đẹp đẹp một tí cho ra phẩm 8 easy luôn thế lực Chung ép đai lưng này tốn hết ờ, tính sơ qua thì cũng gần gần gần 25 kim nè, tính cả phổ, cả bí kíp là gần 25 kim nè. Thì tinh tầm này đã tính khoảng 22 23 kim rồi. Đây một cái nè. Thì ép hết cái này thì tốn khoảng tầm ờ, khoảng 20 25 ờ, cho đến 26 kim thôi. Không có chịu xấu nè. Đai lưng này lên không có chịu xấu. Nếu ra mát thì ok, bán không có lỗ sau này có chơi có nghĩ bán không lỗ. Còn nếu là min thì sau này chắc bán khoảng bằng một triệu thôi này nửa tiền thu lại cao lắm nửa tiền thôi sinh lực đâu một cái sinh lực nữa cho nó khỏe tới khỏi đi mua nè còn thiếu một cái sinh lực nữa thôi do nãy mình chuẩn bị xấu đủ hết rồi mình mít một cục sinh lực nè mít một cục sinh lực 7 đâm ra giờ thiếu là một cục thiếu một cục thôi chuẩn bị đầy đủ rồi trăm lẻ một không được rồi đạn ngáo còn lấy à ồ có anh em hãy nhìn nhanh cả đâu thấy đâu hello nguyễn uh, nguyễn công hậu nha hello anh em ok anh nguyễn hoàng hiếu ơi vừa rồi vừa nhầm anh em ơi ok gần nguyễn ơi nhầm nhầm nhầm đây đây rồi xong cộng yêu cho nó chết kẹo vậy cái vũ khí đường môn hôm trước hãy ép ra cây mát rồi Nguyễn Văn Nam ơi khả năng à, ra bán tại vì khả năng chơi đường môn á nên là cái đường môn này khai bán thôi cái này mát ộp như này mát sát thương 59 à, và tâm nhãn ba cấp là đặt móc 158 và đặt móc 261 trong tống kim rồi nha rồi đi vậy làm vài cục tống kim nữa xong một này, rồi đấu một hai ba 4 5 5 cái đủ độ anh em ơi đúng đủ độ nha rồi đi ép này tiếp tục ra mạnh số 5 nha nam có chứ tí vào tổng kim anh em tí vào tổng kim trải nghiệm vài vài phát cho vui anh em ơi tí vào tổng kim trải nghiệm vài phát cho vui chứ và tổng kim chứ chủ yếu ép đồ xong vào tổng kim mà nếu mà hôm nay không vào kịp thì ngày mai nè ngày mai đánh tổng kim ra từ đầu đến cuối để cho nó khỏe rồi tiếp tục này lấy cái dòng sinh lực đầu tiên này sinh lực đâu đây thiên một này thủy tinh bốn mảnh rồi nè em cố lên phú duyên tiểu tí nữa nè phú duyên tiểu này tí nữa giờ lấy phú duyên tiểu nó chọc chỗ rồi phần 8 tiếp tục đó là dòng làm chậm em chọn thì khải lá sẽ bốn bốn dương tử hiện tinh ba tử đâu à được hết tử luôn mà bà lần lấy mấy dương tử nè em chậm thì lấy dương tử rồi hai bốn sáu tám mười một biết thiếu dương nào không nè đừng xịt phấn nào đó là là ok nè sợ thiếu mong sao đai lưng ra mà hợp lý với cái đôi giày luôn nè mắt thì con chó là đẹp nè ba cấp nữa hợp lý luôn à, gì đây con thú là thời gian à, làm chậm nè dâm chậm nè ống một thiếu duyên mà trăm bốn mươi nè không một nè tinh nè vẫn là bốn ờ, thì tinh bốn đại nha nam vì nó ra phòng tám. ui giời, hơi rối rồi à, hơi đuối rồi anh em à ok cố gắng mất độ nha anh em ơi hello uh, hồng lê hello hồng lê nha rồi phẩm 8 là ngon rồi tiếp tục tiếp theo đó là tăng nỗ lực phẩm 8 tăng nỗ lực phẩm 8 ok man tăng nỗ lực phẩm 8 rồi mấy phẩm 8 là chưa nghe tin sau nội lực dòng cuối phẩm 8 rồi nội lực dòng cuối phẩm 8 bốn thì tinh bốn đại Rồi, mừng quá, mừng quá, mừng quá Rồi, bây giờ mình đi lái phúc tiểu rồi nè em ơi Giờ hai cục cuối đi lái phúc tiểu nè Hai cục cuối này mình đi lái 40 tiểu nè Vì lấy bốn 40 tiểu trước nó chặt rương lắm Rồi, giờ phòng thủ với lại uh, chó vòng cuối Phòng bảy là xong mạnh số 5 bốn bình rồi à, phòng thủ nha nam phòng thủ thì sẽ lấy thằng tinh ba phòng thủ một thì tân hai đại hai tiểu giày bốn go lên go hai phẩm bảy ok rồi chọn dòng cuối này trốn dòng cuối này nói chung là cái này công thức này ép hồi xưa rồi anh em ơi 7 thì hai đại hai tiểu một thủy tinh còn 8 à, thì bốn thủy tinh bốn đại đó còn 6 thì 6 đại hai tiểu là ra 6 rồi ok xong Xong mạnh số 5 Xong mạnh số 5 anh em ơi Nhanh chưa nhanh chưa Rồi oh, Từ từ chọn Dương Hiền Tinh ra cái đã đó, mảnh cuối cùng, mảnh số 6. Mảnh cuối cùng sẽ là ngay. Đó là mảnh số 5 này. 1 Rồi, mảnh số 5 cho nam, Đó. Cố lên. Rồi, bắt đầu tiếp tục là dòng tiếp theo hơi thiếu thì tinh này hơi thiếu thì tinh này làm phổ làm đồ xanh đồ phôi đằng ấy à, chón này sinh lực này cái cuối cùng nữa đưa cái bảy này đi luôn phòng thủ xấu này thì hơi đuối phòng thủ xấu này bỏ đi họ sẽ nhử ba cái bảy lên tám ba cái bảy lên tám đỡ một cái này mất bao nhiêu tinh rồi, hết rồi ba bảy lần tám nha anh em ơi nhớ ba bảy lần tám trước nha hello anh em mới vô nha bây giờ khả sẽ nhớ ba cục uh, sinh lực bảy lần tám nha nè rồi ba nhớ ba cục sinh lực bảy lần tám cái này phải đi mua thêm ờ, vài cái phôi sinh lực hiện một nữa rồi FK8 mà FK8 luôn nó là bọn tốn 4 thị tinh không đủ thị tinh nữa em ơi hãy còn cái hơn chục viên không sợ không đủ rồi à. hỏi cứ nhớ thôi tại vì là dư một cục đỡ không làm gì nữa nhớ thôi đỡ không làm gì đâu kiểu gì kiểu không phải nhớ cho lên 8 nếu mà đen quá thì nhớ hai lần đó thì nó vẫn lời nhớ hai lần thì vẫn dư lời được hai viên thị tinh mà lần nào Những hai cục 7 lên cục 8 Là tính ra chỉ tốn thì hai thủy tinh thôi nè Là nguy cơ lên 8 cũng có thể lên 8 Trong khi đó chỉ mình chỉ tốn thì hai thủy tinh thôi Còn nếu ép kiểu kia thì ok là tốn 4 thủy tinh còn nếu mình không lên thì mình nhớ lần hai không nhớ lần hai được lần ba tốn kém một thời gian một tới nhưng mà thì tinh mình nó có thể mình lợi được hai viên thì tinh đó nó lợi được hai viên thì tinh nè lời được hai viên thủy tinh nếu mà thành công luôn phát một thì khả sẽ lời được hai viên thủy tinh đó đỡ bù lỗ lại cái tuần đầu nè tuần đầu ép xịt đó anh em đang xem cho một like ủng hộ chơi nha nhưng trước khả cũng lên 7 lên 8 bình thường mà nè nếu mà đem quá thì hai lần hai lần thì lỗ lời được một viên thủy tinh lầm lặng viên thủy tinh đỡ lỗ còn nếu mà ba lần thì coi như mình bằng ba lần thì coi như mình mình bằng à, bốn cục thủy tinh thôi bằng à, bốn cục thủy tinh mình ép lên 8 thôi nói chung là lỗ thì lỗ rồi nhưng mà được coi thử có bù là được gì không em lỗ quá cũng không nên đúng không Tại vì dư cục bảy cũng đỡ không chả làm gì á kiếm người một sinh lượng lại Ok Duyên ơi, hello anh em nha Anh em đang xem trên fanpage đừng quên để lại cho em một like, một chia sẻ ủng hộ video chơi nha anh em ơi Hơn 70 mấy anh em trên fanpage đó anh em Đừng quên cho em một like, chia sẻ chơi nha anh em ơi Đợt hôm nay tìm sinh lực cao khó gương quá rồi để nhớ con này lên 7 ờ, lên 8 anh em ơi còn mảnh cuối cùng còn mảnh cuối cùng anh em chịu like anh em ơi cho một like đi anh em ơi mảnh cuối cùng cố lên cái mảnh này đó mình phải cho ba gì ba hai cục bảy ba cục bảy lên cục 8 anh em ba cục bảy lên cục 8 rồi sinh lực nè hiệu một nè mình chỉ lấy một thủy tinh thôi đó không có lấy nhiều mình sẽ cố gắng đẩy ba của bảy lên 8 ừ. trời trời trời ơi trời ơi đang giữ trời xuống 6 luôn mới chịu chết tôi rồi đầu xanh má cái cục cái pha cuối này canh quá nè em ơi nó xuống 6 luôn mới chịu nè đầu. tính ra lỗ như tên rồi lỗ một viên rồi nha không biết bù là được hay không mà chưa hết thấy là mất như tin không không rồi ấy Đâu, lên 7 cũng đỡ đỡ, lại lên 6 trời. Chết, chết, chết, chết, chết, chết. Chết luôn. Lên 6 luôn mới chịu. Khó rồi, khó rồi, khó rồi. 7 này, <laughs> trời ơi. Đầu hư xanh. Cục 7 đã ép nón thị kháng họ. Trời, ép nón thị kháng họ làm gì? Khả năng xài nón tím mắt rồi mà. Em thử con họ chứ anh em à, có cái đồ chơi rồi anh em à có cái đồ chơi rồi anh em ơi chưa hết mình thấy mình sắp mặt rồi đấy nào mà nó quất xấu đâu mới chịu chứ à, đầu đầu chưa thấy gì mà thấy đi hơi xa một viên thì tinh rồi đấy nhưng mà không sao cố gắng dân 7 nào lên thành công đổi lên 8 là thành công hello linh yuki nha hello anh à, hào hà vừa donate à, khải uh, vừa donate khải uh, 75 sao nha cảm ơn người em nha rồi trời mất mất phôi cái đồ này. à, phôi có một rương hiện thực phải không đâu à, à, à có cuộc xấu có cuộc xấu ai xa xa đang hiểu vấn đề này em ơi Chúng ta đang có một cục xấu nữa nè Giờ ba cục xấu lên cục bảy, ba, cục bảy lên sáu hơi mệt em ơi Đây này Má cục xấu rớt nè Thôi cục xấu rồi đó đi Giờ ghép cục bảy nè em ơi Bây giờ f ba sáu lên bảy, ba bảy lên lên tám rồi hơi bị mệt mất thời gian lắm nè Rồi Tục sẽ lấy uh, Hiệu 1 tiếp tục Vẫn là một thị tinh hai đại hai tiểu Cố gắng cho lên uh, ờ, 7 là đi đập ba của 7 lên Có lên bảy ơi Rồi ok ok ba cục bảy rồi nha anh em ơi Dẫu đâu là Khả có ba cục bảy Khả sẽ đẩy lên cục 8 nhớ ba cục 6 lên 7 luôn hả nhớ lỡ nó lên thì sao nè, <laughs> nhớ lỡ lên thì sao Lỡ lên rồi cục, cục 7 nó có lên không Cục 7 nó không lên nữa lại mất nữa đúng không Hay là anh em thích nhớ ba cục 7 ờ, ba cục 6 lên 7 đúng không Ok anh em thích nhớ ba cục 6 lên 7 Ok Khả cho anh em nhớ luôn nó theo anh em luôn ba cục số đúng không rồi cho anh em nhiều ba cục số lên bảy luôn theo ý anh em cho anh em vui nha giờ đỡ không cục số làm gì đúng không rồi giờ mua thêm cục nữa à, lỡ rớt thì bảy giờ lên đúng không ok hợp lý lỡ mà cục số nó rớt thì cục bảy lên 8 sẽ lên ok hay lấy ok hay hay hay hay ý kiến hay chịu like nè rồi hai Washington này nó nhiều đồ quá nên là hơi bị rối nè yeah, ok giờ ba cho ba cuộc sống đúng không Giải ép cuộc sống đúng không cuộc sống đúng chưa rồi cuộc sống 80 là lên xấu rồi Nhớ rồi khóc nha đúng rồi nhớ rồi khóc thiệt chứ ờ, ờ. rồi lái xấu rồi đã theo nào lái xấu nè lái xấu nè lái này lái phòng xấu nha nam thôi rồi lượm ơi rồi ok ba cục sáu chưa rồi ok giờ nhớ theo em này khó thiệt khó xử quá khó xử quá đúng rồi 6 lên 7 rồi 7 lên 8 là xịt nó mới khổ vậy nè anh em bảo nhớ nhớ thì nói chung là chả biết nhớ kiểu gì anh em ha hên xui rồi biết chả kiểu nhớ kiểu gì luôn ok bây giờ cứ ờ, đâu giờ anh quyết định là 6 trước hay là 7 trước hoặc 6 trước nha đó đã nhớ thì đã xác định nhớ là 6 trước đi xéo trước đó xéo lên 7 <laughs> trời ơi xéo lên 7 rồi đó khổ chưa nó là lên 7 rồi anh em ơi Trời, giờ có bốn cục 7 thì sẽ có được hai lần đập không sao sẽ có được hai lần đập nếu mà xịt thì chỉ nó mất một cái anh em thì hai lần 7 mình này mình sẽ có đánh được hai lần nữa 7 lần 8 nếu xịt thì tiếp tục liệt thêm lần 2 7 lần 8 đó có hai lần đập anh em rồi 7 lần 8 này là 7 lần 8 nha anh em ngon lên luôn em à lên luôn đẹp quá đẹp quá rồi có cái tám này khỏe khỏe này đó tính là mắc ba ba thì tinh rồi lên được cái tám rồi nha Giờ tiếp tục nè Khải sẽ đi tìm uh, ờ, đủ thằng này phôi khá là hiếm nha này đi tìm ít phôi đã Này thì uh, tìm phôi cái này đi tiếp tục uh, ép tiếp nha Thiếu phôi rồi Ok anh em ơi 5 chấm Rồi Trời ơi mấy cái phẩm 8 mình lên cái mừng hữu díu luôn em ơi Tốn thì tinh quá mà biểu Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến dòng à, Phòng thủ lý Phòng thủ lý Rồi nội lực Nội lực dòng cuối Ok nội lực dòng cuối đi Tụi này sẽ chơi nội lực dòng cuối nha anh em 4 thị tinh 4 đại tiếp Nội lực dòng cuối Đây nhận nội lực 116 luôn Easy luôn lòng vòng viết lúa luôn anh em ạ rồi cái này là nội lực nha anh em nội lực dòng cuối hai dòng cuối cùng đó là chón và phòng thủ lý ok chưa lực dòng cuối phòng 8 phòng 8 phòng 8 có khi nào lên phòng 10 không có khi lên phòng 9 rồi ok ok Mấy cái phẩm 8 đã thành công rồi em ạ. Nói chung là ok rồi. Phẩm 8 thành công hết là easy game rồi. Và chúng ta sẽ đến uh, công đoạn hai công đoạn cuối cùng. Đó là phòng thủ phẩm 7 và chón phẩm 7 nữa xong cái đai lưng nha anh em ơi. Đó. Giờ đi khi mua thêm ờ, bốn uh, phòng viên tiểu nữa. Cố lên. Đừng có xịt là được em ơi, xịt mất thời gian lắm luôn. Này cái giai đoạn mà từ 76 lên 77 lên 6 rồi nọ nó mất thời gian chỗ đó nè Rồi anh em chuẩn bị chờ đợi xem thử chờ đón thử cái đai lưng có mắt hay không anh em ơi chết cột lên <laughs> rồi vô <laughs> ok anh em ok 700 anh em này bây giờ chúng ta sẽ vô cái phòng uh, phòng thú lý này chung cái này nó cũng có ở phòng phòng thú lý lần hai này rồi phòng thú lý khả chơi hiện tinh 3 thì tinh uh, một viên tinh hai đại hai tiểu cố lên em ơi có cái gì comment ai comment người ta từ em ơi đậu đậu đậu ôi gì vậy hello này mới vô hello mọi người nha cái gì vậy đồ ông kia ông nào vô không phòng thủ đập là 6 lên 7 gì mất công nè đập xanh 97 luôn em ơi không có đập nhất lắc nhất nữa tại vì phòng thủ nó mua pho đã hiếm rồi đập lắc nhất tốn tiền nè trời ơi rất xấu nữa nhỏ dữ ta phòng thủ lại rất xấu nữa nè trời đất ơi nhỏ quá đen thiệt sự nè phòng thủ lại rất xấu nữa vãi thiệt kiểu này là đi rút cái voi đập lên xấu à xấu đập lên bảy à đủ mất thời gian dữ ta chết rồi chết tôi rồi trời phòng thủ là rất xấu anh em phòng thủ rất liên tục luôn em ơi được kiểu này toàn toàn toàn toàn toàn à toàn phòng thủ rồi hỏi phòng thủ đỡ đó đi anh em ơi đại khải tiếp tục phải mua phôi tiếp tục đọt lên 7 anh em ơi hai cục xấu rồi anh em ơi rồi ôi rồi xong cái này xấu nữa thôi xong to rồi hai phát xấu liên tục vãi rồi đúng rồi phôi cấp thấp quá sợ xịt như cỡ đó luôn em trời ơi đủ chết chết chết chết chết chết rồi chết rồi em ơi hai cục xấu Trời quất thêm cái cục này xấu nữa đâu chứ Ây trời không, thường thường, thường chúng mình là một thì tích là lên 7 rồi anh em. Đen quá mới xịt thôi. Trời ơi, đen dữ ta. Vãi nồi thiệt. Hai phát cuối xịt luôn anh em. Chứ rồi tốt thì tích rồi. Đâu? Kiểu này canh này. Thôi đều đó đây. Đâu? Chỗ nào? 7 thì được. Đủ sao má biết ngay cái ba xịt mà anh em. Xịt liền anh em, cái ba xịt liền luôn chỗ nào vậy? Đủ xanh Nhỏ thiệt sự anh em, hai vòng 6 liên tục, vãi cảnh nồi Đen vãi xịt vãi chướng không có dư đâu anh em thì tin không đủ không gì nãy dư gì mà dư tương dương bán ngựa đâu đủ mua lại cái đâu tương dương bán ngựa đâu đâu nhỏ quá không rồi à. gì đây nào đây mua phẩm bảy năm ơi ấy cha xịt trời ơi xịt gơ quá xịt cái chón này chứ đâu rồi gì này yến nhật khôi ui ba bốn trăm mấy chục vàng dữ à, kiểu này khô máu dữ ta thôi thôi thôi thôi thôi thôi bốn trăm máu dụ vàng cành quá mình chơi ba tiếp tục thôi nè một trăm máu dụ vàng thôi <laughs> mắc quá đồ đồ hay là mua 450 vạn ẩn hai trời trời trời này cái phẩm 3 nó xịt nãy giờ luôn nè thôi thôi chịu khó đi mua cái này để cho nó tốn tí cũng được sợ quá sợ chân này rồi 450 vạn vậy nè phòng thủ lý nó xịt quá trời sợ quá rồi đây Giờ đi cái ẩn chón Chón dòng cuối nữa à, Đâm ra giờ thiếu cái chón dòng cuối nè Đồ Chết chết chết chết Rồi ờ, đi mua chón dòng cuối hả Còn ba cục thủy tinh thôi em ơi Ok em ơi Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vô hai mạnh cuối cùng Hai mạnh cuối cùng thành cái đai mà Nãy giờ nó câu thời gian quá đây để trở lại chúng ta sẽ vừa rồi Khải mua cái nón này 450 vạn hơi canh anh em ạ. Từ từ thiếu một đá thống kim rồi. Thiếu một đá thống kim nữa. À, thiếu một cục đá um, hiện hạ ẩn hai một cục chón hiện ba ẩn ba rồi ráng tí cái đài 50 mắt ọp được đúng rồi anh em ráng tí cái đài 50 mắt ọp được thằng này mà lên đai nữa là bốn món anh em Cố gắng uh, ờ, mở rương hay khui rương hồn kim môn phái Mua tim đai lưng sừng nó áo sừng tinh nữa là ok à, Phẩm xấu nữa cười ỉa luôn anh em Trời này nó xịt phẩm xấu quá trời quá đất luôn à, này vô này Hiện tinh ba này một hiện tinh này bốn đại hai tiểu Full đại luôn ơi Này giữ đại Phần bảy dùm gái Đủ xịt đấy hai phát rồi Rồi Đó nó phải lên vậy chứ Ok là phạm bảy nha em ơi Rồi cái cuối cũng cũng sợ quá rồi à, ờ, 5 đại 2 tiểu một thủy tinh Đó Lấy cái chón luôn cho nó easy luôn em ơi Đủ Khó khăn quá Khó khăn quá Rồi một thủy tinh Chùa quá chùa quá chùa quá nó xịt ra vài phát thấy thốn liền nè mất gần 6 bài dương thì tinh liền rồi cái cuối cùng thành công cái ơi cái cuối cùng sao mà đen dữ nhớ trước khi ghép mạnh là lái đai lưng nhớ kén quay bình hữu duyên giống đôi giày hôm tối ok ok long lăng ơi chuẩn luôn khui này rồi ok đủ nha em ơi đủ tất cả hoàn toàn nha em ơi bây giờ chúng ta sẽ đi vô mạnh rồi mừng hữu duyên em ơi rồi mảnh số 6 đã thành công và giờ chúng ta đã có đủ số mảnh và chuẩn bị đi uh, lên sàn. đổi đai lưng anh em ơi, anh em cùng dự đoán thử đai lưng bao nhiêu anh em? Anh em cùng dự đoán thử đai lưng bao nhiêu anh em ơi? Cố gắng làm mát nha mọi người. Cố gắng làm mát nha anh em ơi. Rất nhiều đồ sẽ mát. Ok, đó, hiện tại chúng ta đã có 6 mảnh rồi anh em à. Số mảnh anh em xem từ nãy giờ cũng đã hơn một tiếng. Thì chúng ta đã ra số mảnh hùng thành công giờ thì chúng ta sẽ đi anh em may mắn này nọ để anh phục viên rồi <laughs> các kiểu là điểm theo anh em nói thì chúng ta sẽ ra đồ chọi rớt này rớt này anh em thấy nó rớt này đồ rớt gần bốn năm phát rồi vô vô vô vô anh em năm trăm anh em bảy trăm anh em cùng vào đón cho vui năm ơi xem thử bao nhiêu nha mắt nha tin tôi đi ok năm ơi khóc <laughs> nhiều lần đền xin đặng cho anh em mười chó đến mười chậm ok ok đồ đỡ phải phải khóc thôi mới được rồi vô vô vô 750 anh em đang xem trong live ủng hộ chơi anh em ơi này hiện tại giờ được coi bao nhiêu người đây 757 người rồi mà mới có 240 like à anh em ai chưa like cho Khải 300 like đi anh em ơi 300 like mạnh đi anh em ơi video này phải 300 like mạnh anh em à ờ. rồi ok bắt đầu khui anh em ơi cho anh em hai 30 giây 30 giây được khui like khui like dùm Khải anh em ơi like dùm Khải video anh em ơi ai chưa like ai chưa nhấn like like dùm Khải anh em ơi trên Facebook cũng vậy hiện tại anh em trên Facebook này đừng quên cho em một like anh em ơi Hello ờ, Ngọc Thanh Mát Ok anh em ơi mát nha bạn Ok Cảm ơn uh, anh uh, Nguyễn Phương Bảo Hoang vừa donate lên 30 sao nha Dạ sao trong hai tuần qua Ok anh ơi <laughs> Dạ sao dạ sao ok Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào Cái này là đai lưng nha anh em ơi Cái này em đắp đai lưng nha anh em Cái này Khả ép đai lưng nha anh em ơi Trước khi ép thì Khả sẽ cắn may bánh cho anh em Rồi Duyên may mắn Rồi ok chưa Đầy đủ may mắn nha anh em rồi vô Đây cho anh em xem sơ qua Số mạnh một Ở ờ, cái đội như cũ thôi không có gì thay đổi <laughs> hai ba bốn năm sáu ok chưa Đấy Nói chung là đai lưng này thì những bác sao hiệu ứng làm chậm hiệu ứng chón nó vừa với cái đồ là ok nè Ok chưa Thử thằng gái Rồi xuống ngựa Vô Khui hàng một này hai này ba này bốn này năm này sáu này đó à, à, ok chưa ok chưa ok chưa anh em đang xem trong live ủng hộ chơi em ơi đó hiện tại đa lưng đã nhìn vào đa lưng có thể là anh, anh em thấy đẹp không đó quá đẹp luôn kích được luôn mà biết là cái mắt này không thì chưa biết được em à bây giờ chúng ta sẽ di chuyển thành cái <laughs> rồi khui hang khui hang được kiểm tra rồi Úi, vừa rồi khải mới được anh em thấy rồi không ta đỡ cho anh em xem thử mà như thế nào nha mang vâng. nhiều anh em nhiều anh em nhiều anh em nhiều anh em wow có vẻ là ba cấp có vẻ là ba cấp rồi 105 100 cái gì 10k 500 lượt tay mà khải lên lần 400 lực tay là khải nghĩ cái đai lưng này ba cấp rồi đai lưng này ba cấp rồi đai lưng này ba cấp rồi anh em à được rồi đai lưng này ba cấp rồi đai lưng gì đây ba cấp mà biết ba cấp gì đây à ba cấp một ít phải không ta phong côn luôn phong pháp không ta hình như là ba cấp rồi em mà nó tăng phát một gần 500 lực tay anh em ba cấp rồi ba cấp rồi ba cấp rồi cứ vấn đề còn lại là không biết là móc hay không thôi ba cấp rồi chắc chắn là ba cấp rồi đầu hai cấp đồ Đủ hơn nữa 36 vừa được anh em ơi Đủ 550 ngon Đủ thứ hai cấp một lần được tay nhiều gơ luôn ta Này hô phong pháp đúng, không ta Hô phong pháp 25 tấn ra lên được hai cấp Đúng rồi hai cấp Trời ơi hai cấp thôi anh em ơi À tưởng ba cấp chứ Nói chung là đẹp anh em ơi cũng được rồi Nói chung là đây là 27 Như là đôi giày này là đạt hiệu ứng anh em ơi Hơn là đôi giày này nó bù lại anh em Đôi giày này nó bù lại cho đai lưng này 36 Cộng với đôi giày là được 81 Ôi hơn quá xém xém nhưng thằng xí nữa là là min rồi em à xí nữa là min rồi em ơi cũng được em à hai cấp 550 550 ok rồi 550 hiện tại ít hôm khải sẽ lên áo xương tinh nữa anh em ơi đâu tướng ba cấp nè chung nhìn lực tay lên quá trời luôn nè để tháo là tay là tháo đa lưng cho anh em xem này đó khải là một không lên năm mà mang lên lần 900 kiểu đủ lên gơ vậy mà công nhận lên gơ mà khải ngưỡng nghĩ là ba cấp mà thiệt ra hai cấp ôi ai trời ơi Ai quá nhỏ anh em ơi Đai lưng uh, 36 36 với lại giày 45 nó hơn nha anh em ơi Hơn nha Hơn nha mọi người Hơn là cái giày nó bù qua anh em ơi Đó Hơn là giày bù qua Đai lưng này 55 trọng này Đẹp này Đó Trời ơi quá đẹp luôn Trời cái này mà ba cấp nữa ý gì rồi anh em Quá đẹp Quá đẹp Nói chung là giờ là ok anh em ơi nói chung thì anh xem à, anh em xem video này thì đừng quên đỡ lại cho khải hôm ủng hộ chơi nha em ơi à, lần này thì khải vừa lên đai lưng xương tinh này hết khoảng tầm 20 uh, à, tiền thủy tinh này khoảng 23 kim và kèm với phôi phổ thì à, phôi phổ này nọ không nói cái phôi đây phổ đi phổ với uh, bí kíp thì tốn khoảng tầm 6 kim nữa thì đai lưng này vị chơi khoảng tầm uh, khoảng một triệu tám đến một triệu bảy nè một triệu bảy một triệu tám ép ra đai lưng này cũng được rồi anh em ơi chứ đi mua thì cũng được đi mua thì một đại cái đai một triệu mốt một triệu hai thì có đầy nè rồi ok anh em ơi vào à, quật tống kim vài vài, vài ván chơi anh em. Ok anh em cảm ơn anh em nha anh em ơi. Chúc anh em xem video vui like vui vẻ nha. và giờ chúng ta cùng vào nhẹ